Thưa quý vị khán giả kính mến, để tiếp tục chương trình đọc giảng của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, mời quý vị đón theo dõi. linh vào ta truyền gia lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng giác diệu tất cả chúng sanh nếu như ai cô chỉ làm lành chuyên niệm phật cầu sanh Phật quốc Cả vũ trụ khắp cùng dạng vật Dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dường chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồn dứt cuộc